Ok, mến chào quý anh chị, bà con cô bác đã quay trở lại với ờ, kênh đen lúa miền Tây ha. Thì video hôm nay, lúa xin chia sẻ ờ, đến quý vị và các bạn cách đổi mật khẩu của app Kim các bạn, app chuyển tiền của ngân hàng Sacombank nha. Đó. Thì ờ, có một số bạn gặp trường hợp đó là khi mình sử dụng app Kim quá quá một năm hay là 365 ngày thì ngân hàng sẽ bắt các bạn đổi mật khẩu lại app lại để mình có thể sử dụng được app ha. Thì có một số bạn sẽ gặp trường hợp là không biết cách đổi mật khẩu À, thì à, cách đầu tiên là các bạn có thể đến ngân hàng để nhờ nhân viên hướng dẫn các bạn làm mật khẩu cách thứ hai là các bạn có thể lên trực tiếp trên app banking để mình đổi mật khẩu ha thì à, cách đổi mật khẩu như thế nào thì mời các bạn theo dõi video mình ha và chủ đề tiếp theo mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn là cách để áp dụng bảo mật hơn cho app banking bằng cách là sinh chắc như là vân tay hay khuôn mặt và cái cách để mình cài đặt báo tin nhắn à, qua điện thoại thì gần đây có một số bạn gặp trường hợp là khi mình đăng ký SMS báo tin nhắn qua điện thoại nhưng mà không thấy báo thì hiện tại ngân hàng Sacombank đang à, áp dụng cái à, chính sách đó là sẽ báo tin nhắn qua Emerkin và Sacombank bay hai kênh chính của ngân hàng nên sẽ không còn báo tin nhắn qua SMS nữa nếu các bạn muốn báo tin nhắn qua SMS thì các bạn phải đến ngân hàng cài đặt lại hoặc là các bạn lên app Emerkin hoặc Sacombank Sacombank Pay để mà cài đặt app ha cho báo tin nhắn rồi thì à, cài đặt báo tin nhắn đó thì nó có phí nha các bạn đó thì rồi thì bước đầu tiên thì mời các bạn theo dõi cách mình để mình đổi mật khẩu app Emerkin này quá 365 ngày như thế nào mời các bạn theo dõi video nhé Ok các bạn bây giờ mình sẽ đăng nhập vô app Amazon ha đó thì đây là app Amazon của mình ha đây các bạn thì hiện tại nó đưa như vô mình vô trang chính của nó nha nó đang chạy nè đó bên trên có chữ thông báo mình sẽ đóng ngay chữ châu ít này để đóng nó để mình đăng nhập vô như bạn đó thì nó kêu mình là đăng nhập mật khẩu nè đó bên kế bên kế bên thì có dấu vân tay nè đó mình sẽ nhấn vô đăng nhập bằng vân tay nha đó thì nó sẽ đưa mình vô bên trong thì nó sẽ nổi lên như thế này đó mật khẩu của quý khách đã à, đến hạn 365 ngày ha là quá một năm nhưng mà thì bắt buộc mình phải à, đổi mật khẩu lại đó thì à, có một số bạn sẽ không biết cách đổi mật khẩu như thế nào và buộc lòng phải đến ngân hàng để nhờ nhân viên ngân hàng đổi mật khẩu lại ha thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn luôn cái cách đổi mật khẩu tại nhà luôn ha thì các bạn sẽ nhấp vô ô đồng ý ở bên dưới để mình đổi mật khẩu ha rồi ok nó sẽ đưa mình vào bên trong ha cái dòng đầu tiên của các bạn là các bạn phải nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại cái mật khẩu của các bạn khi mà đăng ký app em kia đó thì các bạn muốn đổi cách này thì các bạn phải nhớ cái mật khẩu của mình thì à, các bạn mới đổi được ha đó thì mình sẽ nhập mật khẩu hiện tại ở dòng đầu tiên cái dòng thứ hai là mật khẩu mới là sau khi nhập dòng đầu tiên xong mình sẽ nhập mật khẩu mới là mật khẩu mình cần đổi lại đó các bạn thì các bạn lưu ý là không được giống cái mật khẩu cũ ha đó thì nó gồm hai dòng đó thì các bạn cần lưu ý một số điều ở bên dưới nè nó cái dòng đầu tiên là độ dày mật khẩu phải trên 6 ký tự đến 20 ký tự ha à, bao gồm chữ in qua và ký tự thường hay là số rồi à, không bao gồm à, phản trắng nha các bạn là không được có phản trắng á không được uh, sử dụng tên đăng nhập ở bên trên luôn đó thì à, không được trùng khớp với những cái mật khẩu uh, gần nhất cái điều kiện đầy đủ của bạn là cái tên đăng nhập nè và phải có là chữ nè rồi ký tự đặc biệt rồi số nó như mình đã để mẫu bên trên cho các bạn thấy ha nó sau khi các bạn điền đầy đủ xong thì nó sẽ có những cái test xanh như thế này là mình đã đủ điều kiện để mình đổi mật khẩu ha mình nhấn ô xác nhận ở bên dưới chính giữa ha đây nó báo mình đã đổi mật khẩu thành công rồi các bạn đó như vậy là mình đã đổi mật khẩu thành công cho cái uh, app Emerkin ha quá 365 ngàn rồi bây giờ mình sẽ thoát ra mình vô mình đang nhặt thử cho các bạn xem nha đó vô được rồi đó rồi cái cách đổi mật khẩu thứ hai là dùng cho những bạn mà đã mình đã quên luôn mật khẩu nhưng mà bạn đó nếu mà các bạn quên luôn mật khẩu uh, thì mình sẽ chọn vào cái cách khác nha đó thì khi mà đăng nhập vô tăng chính như thế này thì các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ nhấn vô ô, quên mật khẩu ở bên góc trái nè các bạn sẽ ờ, nhấp vô đó để mình lấy lại mật khẩu ha ok mình sẽ nhấp vô quên mật khẩu ở bên góc trái này các bạn đó thì cái giao diện đầu tiên nó đưa mình vô nè đó khôi phục mật khẩu ha chi tiết ờ, người dùng thì ở à, dòng đầu tiên nó để là tên à, đăng nhập của mình ha rồi cái dòng thứ hai là nó yêu cầu mình là điền cứ à, chứng minh nhân dân hoặc công cúc công dân hoặc hộ chiếu nha các bạn đăng ký gì thì các bạn điền đấy nha đó mình sẽ điền căn cước công dân của mình vô đó. Ok sau khi mà các bạn điền đầy đủ vô các bạn nhấn ô tiếp tục ở bên góc phải nè đó thì nó đưa mình đến cái chỗ là em em code ha em code là cái cái cái em khi mình khi mình đăng ký thì nó có các em sai các bạn có ăn vô em sai bằng lấy mật khẩu nha đó mình nhấn vô em sai nè đó mật khẩu em sai gồm 6 số ha mình sẽ nhập mật khẩu 6 số vô để mình lấy mật khẩu em sai nha đó mật khẩu em sai như thế này mình đã để cái hình biểu tượng mật khẩu em sai cho bạn xem ở bên phải bên góc phải nha đây mình sẽ chép vô dấu xanh ở chính giữa ở bên dưới nè hoặc là mình à, lấy cái mật khẩu đó mình nhập vô đây cũng được đó sau khi nhập xong 6 số đó mình nhấn ô xác nhận ở bên à, góc phải cùng nha đây nó đang chạy vô rồi ok nó đưa mình vô cái giao diện như thế này nó kêu mình đặt lại mật khẩu nè các bạn sẽ nhập mật khẩu mới nhập hai lần giúp mình ha và các bạn lưu ý những cái điều kiện bên dưới nếu các bạn nhập à, đầy đủ đúng điều kiện đó thì nó sẽ có những cái dòng test xanh như thế này ok bạn sẽ nhấn ưu tiếp tục ở góc phải này nó báo mình đã đổi mật khẩu thành công đó bây giờ mình sẽ à, thoát ra để mình vô mình đăng nhập lại cái mật khẩu này coi có đúng không nha các bạn đó đây mình sẽ nhấn vô ngay chỗ mật khẩu này đó rồi sau khi nhấn đầy đủ thì các bạn nhấn ô đăng nhập ở chính giữa thôi rồi mình sẽ nhấn ô đăng nhập đây nó vô được rồi nè các bạn đây nó báo tài khoản số tiền của mình này nè rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng sinh chắc để bảo mật hơn cho gáp mình ha bằng cách là bảo mật bằng vân tay hoặc là khuôn mặt ha đây các bạn nhấn vô ba chấm rồi các bạn nhấn vô chỗ ok đặt nè nó sẽ hiện lên các à, cái các cái dòng như là đổi mật khẩu rồi giới thiệu gì tùm lum hết trơn nè đó thì các bạn nhấn vô là bảo mật sinh chắc đã chính giữa giúp mình ha các bạn nhấn vô đây đó rồi xong cái dòng đầu tiên nó có dấu gạt ngang nè các bạn nhấp vô cái dấu gạt à, chấm ngay chỗ à, bên à, góc phải trên cùng nha đó thì các điều kiện để mà lấy nè các bạn nhấn vô đồng ý giúp mình luôn đó xong các bạn test vô đồng ý ok thì mình nó cho mình xác nhận dân tay nè mình chỉ giờ cái việc là dùng cái cái dân tay mình thôi các bạn sẽ dùng cái tay mình ảnh vô nha đó đây nó báo là mình đã cập nhật vân tay thành công này các bạn đó đây mình thoát ra mình vô mình đăng nhập bằng vân tay cho các bạn xem nha đây nó mình thoát ra luôn ok mình đã đăng nhập vô em kia của mình cho các bạn xem đó, bây giờ nó sẽ nổi lên cái chỗ có chữ chỗ có chữ nè đây mình để thống vô chữ ít để mình vô đăng nhập nha đây một kế bên chính giữa có chữ đăng nhập và kế bên có cái đẩy vân tay nè mình sẽ nhắc vô cái chỗ vân tay nha đó nó kêu mình xác nhận vân tay nè mình chỉ cần xác nhận vân tay thôi các bạn anh dương tay mình vô các bạn nào có khuôn mặt thì đưa khuôn mặt vô nha đó đây nó vô báo thành công nè các bạn rồi như vậy là mình cài đặt xin à, chắc thành công ha rồi cái chủ đề tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn à, vô phần cài đặt luôn nè cái phần cài đặt thông báo tin nhắn nha cái phần à, cài đặt báo tin nhắn này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tự lên app Emerkin để cài đặt báo tin nhắn không cần phải đến ngân hàng để mà cho nhân viên ngân hàng cài đặt báo tin nhắn ha rồi mà các bạn theo dõi video đó các bạn nhấn vô bằng thông báo đó thì nó đưa mình giao diện như thế này nó bên là đã nhận thông báo từ tên ờ, Sacombank ha thì cái chỗ là tài khoản ờ, không kỳ hạn nè các bạn nhấp vô cái bên ờ, góc phải này ha các bạn nhấp vô đó các bạn có tài khoản nào thì các bạn muốn báo tin nhắn nào thì mình nhấn vô đó đây mình nhấp vô cái này đó bên trên là số tài khoản mình bên dưới là kêu mình nhập số điện thoại dấu cho cộng chính giữa nào bạn nhấp vô đó để mình nhập số điện thoại mình vô nha đó thì mình điền số điện thoại mình vô đó sau khi mà điền à, đầy đủ số điện thoại cái dòng à, test xong ở chính giữa các bạn thì à, các bạn sẽ nhấp vô cái dấu test màu xanh nè đó các bạn nhấp vô đó đó thì nó sẽ ra cái số điện thoại mình hang với cái dấu dấu dấu trừ màu đỏ đó thì nhấn đỏ thành công hang các bạn nhấn vô đồng ý ở góc phải nè đó có chữ đồng ý màu xanh ha các bạn sẽ nhấp vô đồng ý đó rồi thì nó đưa mình nó sẽ hiện lên cái chỗ SMS ờ, này ha các bạn nhấn ô đồng ý ở chính giữa góc cuối cùng nha các bạn nhấn vô đó thì nó đưa mình tới em ờ, code nha đó thì sẽ mình sẽ ờ, thoát ra ngoài mình qua bên em sai mình lấy mật khẩu em sai của mình là sáu số mình nhập vô đây nha mình nhấn ô xác nhận ở góc cuối đi mình nhấn vô xác nhận nè đó thì nó kêu mình nhập mật khẩu em code thì mình sẽ thoát ra đó mình thoát ra mình qua em sai là mình lấy mật khẩu nữa ha đó, mật khẩu em sai gồm 6 số mình nhập vô thì nó sẽ ra cái mã 6 số như thế này mình qua lấy cái mã 6 số này mình nhập qua bên kia nha các bạn đó, mình thoát ra mình bên kia nhập vô rồi sau khi nhập cái mã 6 số đó vô các bạn nhấn ô xác nhận ở bên góc phải nè đó. đây nó báo mình là đăng ký thành công ha như vậy là mình đã báo thành công nó báo tin nhắn qua tin nhắn các bạn rồi thì à, mình cũng à, xin phép dừng video đây ha thì à, hẹn lại các bạn ở video tiếp theo nha để mình vô kiểm tra nè này nó báo thành công nha bạn thì mình cũng xin phép dừng video đây ha hẹn lại các bạn ở video tiếp theo bye bye các bạn và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo